Phúc Kiến, chùa Đức Sơn Rơi, rơi, rơi Lá gì mà cứ rơi hoài Quét cỡ nào cũng không hết Hờ, Quét, quét, quét Quét rồi lại rơi nữa Quét cỡ nào cũng không hết Cười, cười, cười Ngày nào cũng bị phạt đứng ở đó Mà còn cười được nữa Nếu tôi bị phạt đứng thì đã khóc lâu rồi phụ Vật sống biến mất rồi Sư phụ Vật sống biến mất rồi Trần Quang Nguyên Đệ nhất tài tử Phủ Thành Thiếu gia Thiếu gia Thiếu gia à Chào tôi với Đi mau Dạ Thiếu gia Sư phụ tránh qua giùm đi coi đó kêu hoài mà ổng không chịu dậy Sắp trễ giờ rồi Không chịu dậy giờ Mau dậy đi Dậy đi mà Xin lỗi nha Ổng không cho qua kìa Để tôi xử lý cho qua Thượng này thật ngại quá Chúng tôi đang cấp đón thuyền trở về Đài Loan Có thể nhờ ông đứng dậy nhường đường cho chúng tôi qua không Thưa già để đó cho tôi Hòa thượng thúi Nếu ông còn không chịu đứng dậy Thì đừng có trách tôi không khách khí đó Phúc à Thưa già Đối phó hạng người này tôi giỏi nhất đó Tránh ra tránh ra tránh ra đi à, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ơ, thiếu gia hắn Thiếu gia nổi chữ kìa Hòa <laughs> thượng Ông đang thử tôi đó Đất lên trời Trời xuống đất Có nghĩa là đại địa chấn động ừ. Đáp án là động đất à, ơi, Không chạy sắp chạy rồi Rồi Ồ, Sao vậy à, Ủa, vậy mau Chạy đi chạy đi Chạy đi Thiếu gia à, Nhanh lên nhanh lên Chạy đi chạy đi Chạy chạy Trời ơi à, Đức ra ừ? ừ. Hòa thượng à Ông có sao không vậy Cơ thể của hòa thượng này không sao hết Người có sao Chính là cậu đó Ta ở đây Đã chờ mấy ngày trời Hôm nay cuối cùng ta cũng đã chờ được cậu Túi giải này là của cậu Cậu chính là hòa thượng túi giải phổ độ chúng sanh Nè Theo ta về làm hòa thượng đi Hòa thượng Ông quả là có chút bản lĩnh Nhưng muốn tôi theo ông về xuất gia Đây là chuyện không thể nào Tôi vừa mới đổ đạt công danh Bây giờ chuẩn bị ra làm quan Giả lại hoa thượng ở trong lòng tôi Là ngày ngày tụng kinh chờ người cúng dường <laughs> Tôi thấy hay là vậy Ông đừng làm hòa thượng nữa Theo tôi về Đài Loan Tôi sắp xếp việc cho ông làm phải đó hòa thượng Ông Hoàng Tục đi Theo chúng tôi về Đài Loan Hiếu giả dạ chúng tôi sắp xếp công việc cho ông làm Giống như ông bây giờ làm gắt cửa đó à, Phúc, ta đi Dạ Hòa thượng ngốc Ông cứ lo làm hòa thượng của ông đi nha Đừng có lo chuyện bao động nữa Hòa thượng túi giải Ở chùa Đức Sơn Đần Quang Quy Cậu tưởng mình là thiên hạ đệ nhất tài tử Theo ta thì cậu là thiên hạ đệ nhất xấu xa Được rồi ta sẽ tới Đài Loan chờ cậu hey, Bụng lớn tròn tròn gánh một cái tuổi Ai nay gọi ta là tôi giải Người làm hòa thượng A-di-đà Phật Ta làm hòa thượng đại Loan xui xẻo phụ thành à, Xuân Phát sao cậu lại xuống rồi Không phải cậu muốn nhìn đệ nhất mỹ nữ hả Trời ơi không được đâu Cha của tôi là tri phủ đại nhân Nếu ông ta biết tôi nhìn lén Tôi sẽ chết chắc đó Không sao đâu Nhìn lén chút thôi Đúng đó nhìn chút thôi Mau lên mau lên Nhanh đi Đệ nhất mỹ nhân đang đâu Người đang tụng kinh đó Cậu không thấy hả Ủa Vô nại sư thái Bà ta mà là mỹ nhân hả phải bà ta là lão chủ trì ở đây pháp hiệu là vô ngại ta đều gọi bà ta là vô ngại phải ở kế bên mới phải nữa. trời ơi không được đâu cha của tôi là tri phủ đại nhân nếu ta thấy tôi nhìn lén chạy nó sẽ chết chắc đó không sao đâu nhìn lén lầm tôi đúng đó nhìn bị đâu đâu lắm sư cô à là ai vậy không có đâu có ai cô nói gì vậy sư cô lẽ nào người đã quên hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của con mà Ờ, đúng à Chúc mừng con người Ta đi nấu mì cho con ăn nha Sư phụ đừng keo kiệt vậy mà Bên ngoài à người ta ăn sinh thật Đều được ăn mì giò heo hết đó Không có giò heo cũng phải có trứng đỏ chứ Trời ơi chân à Chúng ta là người xuất gia Có rau ăn là đã mừng lắm rồi con còn đòi ăn thịt nữa Sư cô người hiểu lầm rồi Không phải con muốn ăn mì đâu Người từng hứa với con Khi con được 20 tuổi Người sẽ cho con chính thức xuất gia làm ni cô mà A à, Tú à Chuyện xuất gia không nóng lòng được Có câu người ta nói Phật độ Phật độ cái gì Phật độ Phật độ người có duyên À phải đó phải đó À, à Tú à Chỉ cần con cố gắng tu hành Sau này sẽ có một vị Phật sống tới tiếp dẫn cho con làm ni cô Vậy người cứ cạo đầu cho con là được A à, Tú tỷ Sư cô của tỷ Sư phụ muội Pháp hiệu của người là vô nại Chỉ nghe tên thôi là biết Người rất muốn làm ni cô rồi Vậy thì làm sao mà cạo đầu cho tỷ chứ Trời ơi cái con ngốc này Để con im lặng nghe là được rồi Sao lại đánh con chứ Đi thôi Mau theo ta đi nấu mì ừ. Nè nè nè nè nè Con còn đứng đó làm gì Đi mau Mau lên Ồ Mình làm đi cô Vậy phải chờ tới khi nào đây Mấy đệ à Nó làm gì vậy cho dù một con cá cũng là sinh mạng mà Con cá này đã chết rồi Tôi để mới lấy ra để chơi thôi Thật tội lỗi Có thể đưa cho tỷ con cá này không Không, không được, Chơi không mà không, không được A-di-đà Phật Cùng lớn tròn tròn gánh một túi giải à. Ai nấy gọi ta là túi giải à. Người làm quà thượng A-di-đà Phật làm quà thượng ha ha đau không đây đây đây đây đây cái này cho con à, có chứ có chứ cái này cho con đây từ từ từ từ hai cục này cho hai đứa <laughs> cá ơi cá người đó kiếp trước làm ác kiếp này chịu khổ đừng quán trách nữa <laughs> Về đi Quả thượng à, Nè nè nè nè nè nè Cô gái à cô đừng có làm vậy Nếu như có chuyện gì cứ đứng lên rồi từ từ nói Sư phụ Con từng nghe sư cô nói Đường Sơn có một vị Phật sống Tên là quả Thượng Tú Giải Có phải là người không một lòng hướng Phật Xin người độ cho con Được vào trong cửa Phật Dung mạo cô xinh đẹp như vậy Muốn làm ni cô Đáng tiếc lắm đó ha, Nè đứng lên đứng lên Sư phụ Con không hiểu được ý của người Bây giờ cô không hiểu Sau này cô sẽ hiểu ra thôi Số cô là người sẽ có gia đình Chẳng bao lâu nữa cô sẽ gặp phu quân của mình cho dù là cô không muốn gặp hắn Lẽ nào cô không muốn biết ai là cha mẹ của mình hay sao hả E là tới chừng đó Cô lại không nhận họ thôi Sư phụ Chỉ cần có thể tìm được cha mẹ con Con sẽ hết lòng hầu hạ họ Lý nào lại không nhận họ chứ Người có biết họ đang ở đâu không Xem cô kìa À Điều hiện giờ trong lòng cô nghĩ có là Phật thật không Quả thượng tú giải à Con cầu xin người Cho con biết cha mẹ của con đang ở đâu được không Trần duyên, Phật duyên, mọi thứ tùy duyên Cha mẹ mình thật ra là người thế nào Ê, Xem đệ nhất mỹ nữ cái gì chứ Hai người tôi bị đá chọi đau muốn chết Cậu biết không vậy Phải đó Cũng tại xuất phát hết Cậu là đệ nhất xui xẻo nổi tiếng nhất phủ thành Nếu có mặt cậu ta Thì không thể có chuyện tốt được à, Hai người đâu phải không biết Đệ nhất xui xẻo như tôi Đen đuổi từ nhỏ cho tới bây giờ rồi ai người còn trách tôi Đúng là không có nghĩa khí mà <laughs> Nhưng mà nếu có thể thấy mỹ nữ đó lần nữa Tôi chết cũng cam tâm đó Đó Là cổ đó <laughs> mỹ nữ mỹ nữ dừng lại đừng chạy đừng chạy cô nương à cô đừng sợ chúng tôi không phải người xấu chúng tôi chỉ muốn nhìn rõ cô hơn thôi à. Ừ, khoan đã người xui xẻo như tôi đây làm sao lại may mắn như vậy chắc chắn là có vấn đề mà cô gan thiệt ba ngày ba mặt lại dám làm bậy lão thì cô nói đội chạy đi chạy đi đám háo sắc các người đúng là không biết sống chết có gan thì đừng có chạy sao cô à tú à cô có sao không con không sao hết Ôi trời ơi Mới đó ta đã không thấy con đâu rồi Thì biết ngay con đã lén chạy ra ngoài ta cho con biết Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm đó Đặc biệt là cái bọn đàn ông kia Không có ai có lương tâm hết ta cho con biết Sau này con ra ngoài Nhất định phải nói với ta Có mặt ta Con mới được an toàn Đa tạ sư cô Chúng ta về thôi à, Mình đi thôi Sao còn không đi Đi Ờ thiếu gia thiếu gia Ê, coi kìa rất nhiều người tới nghênh đón cậu đó mọi người đều muốn tới xem đệ nhất tài tử ở trong phủ thành này còn phải nói sao thiếu gia người đủ đạt cao dĩ nhiên phải có người tới nghênh đón thôi người nói đúng không à, đúng đúng đúng biểu ca biểu ca à xuân phát mau qua đây ê, ờ, ờ, à, à, xuân phát à, đi đâu vậy à, cha mẹ con về con huy con về rồi hả con cái bất hiếu lẽ ra phải là con trở về tỉnh an cha mẹ trái lại để cha mẹ phải ra đây đón con vậy tốt rồi vậy là tốt rồi thật ra đâu chỉ tới đón con thôi còn phải đón một người khác nữa tới rồi Phật sống tới rồi hiểu ca à Biểu huynh à Ra đi thôi hey, Bụng lớn tròn tròn gánh một cái túi à. Ai nấy gọi ta là túi giải à. Người làm quà thượng A-di-đà Phật Ta làm quà thượng ha ha ha ha ha già Thì ra là tên hòa thượng thúi đó Không ngờ dám tới đây để gạt tiệc À Phúc Đi giật cái túi giải đó lại đây Lấy hết đồ đạc trong đó trả lại cho mọi người ờ, Dạ Đưa túi giải cho tôi Đưa đây À Phúc à Đưa túi giải cho tôi Tên hòa thượng thú này tới tận Đài Loan để lừa gạt Trả tiền cho mọi người đi Tiền Hòa thượng này Tiền mà ông gạt được đem giấu ở đâu rồi Đã bố thí hết rồi Diệp Lệ Nguyệt Phu nhân nhà giàu nhất Quang Huy à con không được nói bậy Hòa thượng tú giả lần nào làm việc giúp chúng ta Cũng chỉ nhận một phần tiền thôi Coi như ngày ấy đang kết thiện duyên với mọi người Những thứ khác đều do mọi người cam tâm tình nguyện cho ngày ấy Phải đó Hoàng Huy Trần Thiên Tài Lúc trước con còn chưa trở về Ú Thành chúng ta 4 năm tháng liền không đổ hạt mưa Cũng may có gì Phật sống này Ngước mặt lên trời nói ông trời ơi là ông trời Ông đổ mưa được rồi đó Kết quả đúng là có mưa thiệt Dạ mẹ Trời muốn đổ mưa đây là sự thay đổi của thời tiết Tuyệt đối không phải vì hòa thượng này nói bậy dài câu là làm đổ mưa được đâu Giả lại Nếu ông ta là Phật thật Chắc chắn không ở đây Mà ở trong tượng gỗ Được chạm bằng vàng kia Tuyệt đối không giống như ông ta bây giờ Chạy đi khắp nơi khắp chốn nói dốc như vậy Theo con thấy thì Nên giải ông ta lên quan nghiêm trị Hòa thượng tôi giải bên đó kìa Ý. Báo ứng tới thật rồi Nói đâu có đó Tên hòa thượng chỉ biết nói dối này Có chuyện gì tới nhà môn nói đi Cùng mệnh lệnh của tri phủ đại nhân Áp giải hòa thượng tôi giải về nhà môn Giải đi Dạ, dạ đi đi dạ, dạ. Đừng bắt có còn thượng tôi giải mà Đừng bắt mà Xuân Phát à Cha của con bắt hòa thượng tôi giải làm gì chứ Con cũng không biết Để con đi coi thử Làm gì vậy Muốn giết người à Ra ngoài Dạ Kim Dũng Tri phủ đại nhân Quỳ xuống lẹ lên ờ, ờ, Dạ ờ. bom Phật sống Con xin lỗi ngài Thật ra thì đệ tử muốn mời ngài chỉ dẫn cho đệ tử thôi. Ờ, đệ tử nghĩ là chắc ngài rất bận. Nên phụ thể chúng tôi mới nghĩ được cách này để mời ngài tới. Và xin ngài lượng thứ cho. Dạ phải Phật sống. Thật ra chúng tôi chỉ có một vấn đề nhỏ Đây là con trai của tôi tên Xuân Phát Xin ngài xem dùm cho nó Xem tiền đồ sau này của nó như thế nào vậy Dạ là gì ờ, Con trai của tôi á Dù buôn bán bất cứ thứ gì cũng đều bị lỗ hết Tôi nghĩ chi bằng không cho nó làm ăn gì nữa Tôi cứ muốn cho nó đi làm ăn đó Ông xem Dưỡng phu của nó ra làm ăn Kiếm cả đóng tiền không tốt hàng sao Đâu có giống như ông đâu Ông đi làm quan Từ sáng tới tối cứ lo sợ đủ thứ chuyện trên đời Lúc thì lo hoàng thượng chém đầu của ông Lúc thì lo thuộc hạ không chịu nghe lời ông Họ sẽ làm phản Ra ngoài thì lại sợ đạo tặc làm loạn Ở nhà thì lại sợ tôi sẽ trở mặt với ông Làm quan có gì hay đâu chứ Phu nhân à Con trai mình đang ở đây Ba cũng chừa cho tôi chút thể diễn Vốn dĩ là như vậy mà Còn sợ người ta biết nữa hay sao <laughs> Phật sống à Cho dù là tốt hay là xấu Ngài cũng khai thị cho chúng tôi một chút đi ha Mẹ à, cha Hình như sư phụ ngủ mất rồi Ngủ hả Đúng là ngủ thiệt đó mà còn ngáy rùm trời nữa kìa Đừng có làm phiền ngài để cho ngài ngủ Khốn kiếp Tính tình của tỷ tỷ tôi hiểu nhất à. Tỷ ấy khi không bắt hòa thượng túi giải tới nhà họ chắc chắn là có mục đích Đúng vậy Đúng là đê tiện mà Tỷ ấy cũng không nghĩ xem ta là người giàu có nhất phụ thành Theo lý mà nói Muốn mời hòa thượng túi giải tới khai thị Phải là trần gia chúng ta mời trước mới đúng Kết quả lại bị bọn họ giành đi hết Cha mẹ Hai người dạy dì con dành ông hòa thượng đó để làm gì Thì là dì con đó Quang Quy Con là con trai một của Trần Gia Mẹ con muốn mời Hòa Thượng Tú Giải tới khai thị cho con Là muốn tốt cho con, muốn con được may mắn, muốn chúc phúc cho con Dạ Con dựa vào thông minh, tài trí của mình thi đỗ đạt công danh Bây giờ chuẩn bị làm quan rồi Con cần gì phải dựa vào một tên Hòa Thượng Chỉ biết nói láo lừa ăn gạt uống Tới khai thị cho con, tới chúc phúc cho con à, Lão gia uống trà đi Cô dân À lão gia Lời của tên Hòa Thượng Tú Giải đó nói hai người tuyệt đối không có thể tin Bởi vì lúc thiếu gia của con gặp phải ông ta ở Đường Sơn Ông ta còn kêu thiếu gia con là Hòa Thượng nữa À Phúc ừ. <laughs> Dạ Kêu quan Quy nhà chúng ta làm Hòa Thượng Vậy làm sao được chứ quan Quy là con trai độc nhất của nhà họ Trần mà Mẹ, mẹ yên tâm Không chỉ con không đi làm Hòa Thượng Con còn phải nói dỗi tông đường Để khai chi tán dịp cho Trần gia chúng ta Vậy mới phải chứ Nhưng mà sự việc này phải mau chút đó tới đây tới đây tới đây à, vào đi vào đi à, à, vào đi à, à, đứng yên đó à, đứng, đứng, đứng đó bước lên trên một chút <laughs> quan quy à con mau chọn đi mau mau chọn đi con chọn đi mẹ ơi mẹ đang làm cái gì vậy quan quy à con coi coi con thích người nào cha mẹ lập tức đi cầu thân cho con mẹ con là đệ nhất tài tử của phủ thành dĩ nhiên phải cưới mỹ nhân số một rồi dạ yeah người cho cha mẹ tìm tới cha mẹ tự giải quyết đi à, Ê. Ờ, thiếu gia Sao lại là tên hòa thượng nó láo này chứ Ở đường Sơn ông cản đường của tôi Bây giờ ông lại cản đường của tôi Giấc mộng của cậu là một cái bẫy Cản trở cậu là muốn tốt cho cậu thôi Ta nói cho cậu biết Ta là hậu thế của cậu Cậu là tiền kiếp của ta Cậu chính là ta Ta chính là cậu Chúng ta có một tiền kiếp rất nổi tiếng Pháp hiệu của hắn là khiết tử Mọi người đều gọi ổng là hòa thượng túi giải <laughs> Ông nói tôi là hòa thượng túi giải Đừng có nói bậy Tôi phải đi tìm tiên tử của tôi Ông đừng cản được tôi Ê? Ờ? Đã nói ông đừng cản được mà đánh ra Nè Thả tôi ra Ta sẽ để cho cậu xem tiền kiếm của cậu <laughs> Hòa thượng tôi, ờ, tôi không muốn làm hòa thượng Tôi không muốn làm hòa thượng Tôi không muốn làm hòa thượng Tôi không muốn làm hòa thượng Tôi không muốn làm hòa thượng ngồi ta chỉ từ ta tới cười là cười cười hiếp mắt cười cái bụng ta cho tôi không muốn làm hòa thượng tôi không muốn làm hòa thượng tôi không muốn làm hòa thượng tôi không muốn làm hòa thượng Thank you. gì Như vậy mà coi được hả Nè Chúng ta mời ông ta tới Ông ta lại ngồi ở đây mà ngủ Lại còn ngủ suốt từ ngày hôm qua cho tới bây giờ luôn quà thưởng thúi này Ông mau dạy cho tôi đi Sức chịu đựng của tôi là có giới hạn đó nha Ông mà còn không lên tiếng Tôi sẽ đem bỏ tù ông thiệt đó Mẹ à Đừng có như vậy mà Sư phụ à Mẹ của tôi bây giờ đang giận Nên mới nói lung tung mấy câu Nói gì cũng được hết cho dù là sau này tôi không cưới được vợ Hay tuyệt tử tuyệt tôn Hay là thân thể tàn phế phải làm ăn mày Ông cứ ông cứ nói thẳng ra đi Không sao hết tôi chịu hết <laughs> Bội phục bội phục Không cần ta nói Cậu đã nói hay lắm rồi Ý ông muốn nói con trai ta không lấy được vợ Ta sẽ tuyệt tử tuyệt tôn hả Hả à, Ý của ông là Con trai ta sẽ làm ăn mày hả Người xui xẻo nhất thiên hạ như tôi Thật sự đen đủ như vậy sao hòa thượng tôi giải ơi ông đừng đi mà hòa thượng hả ông làm ông nói này đừng đi mà làm ơn đi đừng có đi mà bụng lớn tròn tròn gánh một cái tôi dạ, ai nấy đều gọi ta là tôi giải à lấy rượu ra đây nè lại chúng ta phải uống tới chỉ một bữa Cạn ly, cạn ly Cạn ly, cạn ly <laughs> Xin mời Dục Biểu ca Bao nhiêu cô gái đi Quynh chọn Quynh lại không tìm được một người mình thích <laughs> <laughs> Quynh đúng là khó hậu hạ thiệt Xuân Phát à Biểu ca đệ là đệ nhất tài tử Phủ Thành Đệ nhất tài tử dĩ nhiên phải phối với đệ nhất mỹ nhân Có đúng vậy không? đúng, đúng, đúng, đúng, đúng Tài tử phải phối mỹ nhân chứ đã, đã, đã tài tử phối mỹ nhân Rất bình thường mà Các người đang cười cái gì Ai... Biểu ca Lúc trước huynh đi thi nên không biết thôi Đệ nhất mỹ nhân đó đã lấy chồng sanh con từ lâu rồi Nè Nghe nói bây giờ dáng dấp của cổ uh, Mập thù luôn vậy nè Nhìn thấy là hết hồn luôn đó <laughs> Nếu là đệ nhất mỹ nhân mà bây giờ huynh đệ của chúng tôi thừa nhận Thì cổ lại không thể lấy huynh được Làm gì có chuyện không thể Tôi là đệ nhất tài tử Phủ Thành Lại trai dáng của một anh tài Đầu óc có trí tuệ Một bụng văn chương Tôi không tin có một cô nương nào có thể từ chối tôi Cho dù cổ đã có hôn ước Tôi cũng bắt cổ hồi hôn để lấy tôi Điểu ca Cổ là ni cô <laughs> Cho dù Trần Quang Huy huynh ghê gớm cỡ nào Khi gặp phải ni cô Cũng không thể nào mà lấy huynh được Tôi không tin Cho dù cổ là ni cô Tôi cũng bắt cổ hoàn tục lấy tôi Điểu ca Huynh đúng là có chí khí <laughs> Được Được Nếu Huynh đã hạ quyết tâm Vậy bây giờ tôi sẽ dẫn Quynh đi tìm cổ Đi thì đi, có gì phải sợ chứ Nè, chúng ta cạn chung đi Nè, cạn ly Cạn Đi, đi À, Quynh thật sự muốn lấy Nico đó làm vợ sao Làm gì có chứ Lát nữa nhìn thấy cổ thì ta chơi cổ xấu Lúc đó không phải là cổ không muốn lấy ta Mà là ta không chịu cổ Vậy là giải quyết được rồi Bà <laughs> Quy, mau lên Tới liền Cổ đang ở đâu vậy Bỏ cửa đi trong đó không Biểu ca Chắc không có ai đâu Chúng ta về thôi Gõ lại cái nữa đi Thử lại đi ừ, Gõ lần nữa Có ai trong đó không Quynh là ai Ta là Trần Quang Huy Là cử nhân Tân Khoa Cử kêu gì chứ ta không biết Quynh tới đây làm gì Tôi nghe nói am này rất nổi tiếng Nên muốn tới tham quan một chút Rất nổi tiếng sao tôi lại không biết Rõ ràng là ăn nói bậy bạ Chỗ này không cho tham quan đâu <laughs> Hay là hãy mở cửa để chúng tôi thắp nén nha Muốn lại Phật quỷ ngoài lại là được rồi Vô đây làm gì chứ <laughs> Lại Phật ai đòi lại vậy chứ Quỳnh không nghe người ta nói hả Lại Phật là xem lòng thành lại đâu cũng giống nhau thôi Tâm thành ác linh <laughs> Ni cô này quả là lợi hại Được Vậy rốt cuộc muốn ta phải làm sao Thì cô mới chịu mở cửa Tức là sao Tiền ngang giàu đó ừ, Hiểu ca đừng có cho mà Ai đòi lại như vậy Mở cửa Nè Người đang ăn cướp hả Lấy tiền lại không chịu mở cửa Vừa rồi Quynh hỏi tôi phải làm sao mới chịu mở cửa Đâu có hỏi tôi làm sao mới chịu để cho các người vào Vừa rồi tôi nhận tiền có mở cửa mà ừ. Ngươi muốn làm sao mới chịu mở cửa cho bọn ta vào đây hả được Sư phụ tôi có căn dặn Dù là bất cứ ai cũng không thể vào trong Đúng là chúng ta tức chết mà Ta cho ngươi một cơ hội nữa Nếu còn không ăn mở cửa Ta sẽ dỡ toàn bộ Amico này xuống Thiệt là đúng lúc Dù gì tôi cũng không thể sống ở đây Muốn dỡ huynh cứ dỡ đi A-di-đà Phật Bọn háo sắc các ngươi Nếu còn không đi mau ta sẽ đánh các ngươi thành đầu heo luôn đó chạy chạy chạy chạy đi cái bà lão đi cô ừ, đó dữ ừ, dằn đánh đau lắm đó đó đó chạy xin lỗi xin lỗi nha đau chết tôi rồi xin lỗi xin lỗi các người tới đây làm gì ờ, ờ, ờ, chẳng qua là muốn tới quý am cúng kiến ở đây không cho người vào trong đi mau đi mau dạ, dạ. trời ơi dạ, dạ. Sao ngươi có lá cờ này Ngươi là ai Bởi vì tôi muốn lên kinh dự thi Dựng phụ tôi kêu tri phủ đại nhân cho tôi mượn để tránh tà phong thân Còn biểu đệ này của tôi Xuân Phát Chính là công tử của tri phủ đại nhân Ngươi là công tử của tri phủ đại nhân Ngươi là biểu ca của hắn Thì ra là vậy Ờ à, đi theo ta đi theo ta ờ. Mình vào trong đi Ờ cửa Sư phụ có căn dặn Bất cứ ai cũng không được cho vào Ta là sư phụ con nè Nếu con còn không mau mở cửa Thì khỏi ăn cơm tối luôn Mời vào trong Con nghe đầu chết tiệt này Cái con tiểu ni cô này Cho ăn cơm mới chịu mở cửa hả Mắc mớ chị Quynh Vị sư thái này nhìn thấy lá cờ thì rất sợ Nhưng nghe danh hiệu tri phủ đại nhân lại không sợ gì hết Liệu còn có ai quay phong hơn cả người làm quan chứ Diêm công tử à Tháng nào cũng do cha cậu đích thân tới Lần này sao lại kêu hai người tới Có mang tiền tới không Tại sao cha tôi phải cho bà tiền Ổng làm gì có tiền chứ Sao ổng lại không có tiền Amnico này là do ổng bỏ tiền ra xây mà ừ? Cả chuyện Amnico này là do ai xây dựng người cũng không biết Lý nào do tri phủ đại nhân sai hai người tới chứ Ờ, ừ, thật xin lỗi nha Thực ra hôm nay chúng tôi tới chỉ đơn thuần là lễ Phật thôi à, Đúng vậy, đúng vậy Ờ, vừa rồi coi như tôi không có nói gì à, Đừng có để tâm, đừng để tâm nha Chân à Đưa họ vào Phật đường lạy Phật đi A-di-đà Phật Bần ni cáo từ Hai người nhỉnh gì Vào lại đi Phật tổ ở đây nè Lạy xong thì hai người về được rồi đó à, à, Tiểu mũi mũi à Kêu là tiểu sư phụ à, Tiểu sư phụ Nghe nói chỗ các người có để nhất mỹ nữ phủ thành Không biết cô đang ở đâu à, Cái này cho cô mua kẹo Bây giờ có thể dẫn ta đi gặp cổ không Quynh đã thấy đệ nhất mỹ nữ phủ thành rồi đó Hả Đệ nhất mỹ nữ ừ. Đâu có ở, ở đâu hả Là tôi nè Cô <laughs> Cô là đệ nhất mỹ nữ phủ thành Sao Quỳnh biết năm số năm nữa tôi không phải là đệ nhất mỹ nữ phủ thành chứ <laughs> phải phải phải Nhìn dung mạo của cô Năm sáu năm nữa chắc chắn là đệ nhất mỹ nữ phủ thành Nhưng thật xin lỗi nha Bây giờ người tôi muốn thấy Mỹ nữ đệ nhất phủ thành hiện giờ Đây Phải đó Như vậy thì tôi hiểu rồi Đi theo tôi <laughs> Nè Mau ra ngoài kêu mọi người vào đây Huynh phải nói không lấy đi cô này trước mặt mọi người Vậy thì sau này không có ai bàn tán nữa Được, để đệ kêu cho à, Tới liền Tới rồi <laughs> Đệ nhất mỹ nữ phủ thành gì chứ <laughs> Nhìn từ sau lưng á Đã không có dáng dấp gì hết Gió thổi là bay mất Chính diện thì khỏi cần nói nữa rồi Đi thôi đi thôi Phải đó Cổ còn không có chân nữa Bởi vậy không có chân tức lầm ạ à. <laughs> <laughs> Biểu ca Thì trai đệ nhất tại tử phủ thành Nhìn thấy ma cũng biết sợ đó <laughs> Sợ gì chứ ừ, Vừa rồi tao không nhìn rõ thôi mà Ê nè tay kìa Sư tỷ Tiên tử Tiên tử trong mộng của ta Đúng là cổ đã đi ra từ trong mộng của ta Sư tỷ người là ai Nè sư tỷ tôi đang hỏi các người đó Biểu ca đang hỏi huynh đó Đi mau Đi mau lên Mau lên Tại hạ là đệ nhất tài tử Phủ Thành Trần Quang Quý Cha của tôi là người giàu nhất Phủ Thành Dưỡng phú tôi là tri phủ đại nhân Quan trọng nhất là Năm nay tôi 25 tuổi Vẫn chưa thành thân Nè Nói dài dòng vậy làm gì chứ Cứ nói thẳng Quên tìm sư tỷ tôi có chuyện gì đi Ồ Biểu ca ta đã nói rõ ràng lắm rồi Biểu ca ta muốn cưới sư tỷ của cô Công tử Tôi là người xuất gia Quân tìm làm người rồi Nè, ờ, tôi nói Ê, thật mà Công tử Người Quynh đã gặp rồi Có thể về rồi chứ Nếu tôi thắng được Phật trong lòng cô thì sao Quynh nói gì vậy Nếu tôi thắng được Phật trong lòng cô Cô sẽ hoàn tục để lấy tôi Thế nào hả Biểu ca Tượng Phật tổ được khắc từ gỗ đó Quynh làm sao so cao thấp được Hiện giờ ở trong phủ thành Chẳng phải có một Phật sống sao Ý Quynh là hòa thượng túi giải sao Sư phụ Con một lòng hướng Phật Xin người độ cho con được vào cửa Phật Chẳng bao lâu nữa cô sẽ gặp phu quân của mình Thật đáng tiếc Hấp sát các ngươi Đúng là giỏi làm càng còn không đi mau đi Anh chân à đóng cửa Dạ sư phụ đi Có rảnh lại tới nha Tiểu sư phụ Chỗ các người là am Sao lại kêu người ta có rảnh lại tới chứ Tôi không phải ni Chỗ của chúng tôi không phải là am chân à Con lại nói bậy bạ gì ở bên ngoài vậy Mau vô trong Còn không đi mau ờ, ờ, Đi Đi thấy bà sư thái đó Ánh mắt bà ta rất kỳ quái Cái Amnico này chắc chắn là có vấn đề rồi Huynh cũng biết chắc chắn có vấn đề Chỉ có điều ờ, Ê vừa rồi sư thái đó có nói là Amnico này do cha đệ xây nên Vậy chuyện này để cứ về nhà hỏi cha đệ là biết thôi ừ, Đúng Đi hỏi cha của đệ Nhà độc thúi chỉ biết nói bậy thôi à Thiệt tình chứ Đừng có giả ngốc nữa Đưa ra đây à, Trời ơi con nghe đầu này thì hết nói nổi mà Nếu như con còn nói bậy Ta sẽ đánh con đó Con đâu có nói sai Chỗ này cơ bản không phải là am Nico ở chỗ này đều là giả hết Mục đích chính là để chăm sóc cho A Tú tiểu thơ <gasps> Thiệt tình mà Con nhỏ tiếng một chút đi Sao con biết được chuyện này Lần trước tri phủ đại nhân đó tặng cho sư phụ sau giò heo và rượu cao lương Hôm đó sư phụ uống say Một hai đời nói cho đưa người lên giường đó Ồ Vậy thì rượu và thịt còn lại đâu Ở chỗ con nè Giò heo đúng là rất ngon Rượu cao lương con không thích nên em đổ rồi Hả Sao con lại lãng phí như vậy chứ Hả? Hại ta tìm cả buổi cũng không thấy nữa Ta cho con biết sự việc này Không được nói cho tiểu thư biết nha Nghe chưa Con muốn ăn giò heo Con đó Sao đây Ai tứ tỷ Mua cho tìm Được rồi hôm khác sẽ mua cho con ăn Ở đây không có chuyện của con Đi rửa chén bát ở dưới bếp đi Được Sư phụ nhớ phải mua cho con đó Đi mà À Tú à Sư cô Sao người có thể để đàn ông vào am đi cô chứ Ờ, ờ, ờ, ờ, con xem đó Cái ăn, cái ở, cái mặt của chúng ta Đều do cha của Kim Công Tử bỏ tiền ra Cậu ta muốn tới hỏi thăm chúng ta Ta cũng không tiện từ chối Nhưng vị Trần Công Tử đó nói những chuyện không đâu giờ đâu Còn nói huynh ấy và hòa thượng tôi giải sao cao thấp Con thật sự rất lo lắng Lo lắng cái gì Người chữ nghĩa bọn họ nói chuyện đều như vậy đó Ta thấy cậu ta không có bản lĩnh đó đâu Lỡ như nếu cậu ta thắng thiệt Thì chứng tỏ cậu ta có bản lĩnh thật Con lấy cậu ta cũng tốt thôi Cả người cũng nói như vậy ừ. ờ, ừ, Có người từng nói như vậy rồi hả ừ, ờ, ờ, Đâu có Cha Ủa con chưa ngủ à ờ, Con có chuyện muốn thỉnh giáo cha một chút Ờ vào đây Cha Ừ Ngồi đi con Mẹ ra ngoài rồi hả Đúng vậy Có chuyện gì à Cha Con hỏi cha Chúng ta làm người Có phải không nên nói dối không Dĩ nhiên rồi Cha làm quan cả cuộc đời Cái điều quan trọng nhất chính là Làm người nhất định phải thanh bạch rõ ràng Mới không hổ thẹn với lương tâm của mình Nếu mà làm người không thành thật sẽ bị thiên lôi đánh đó con à ừ, Hay Lời cha nói rất là hay Vậy tại sao cha phải quyên tiền xây miếu Nico chứ Muốn Sao cô biết Là vô nại sư Thái nói đó Cha Nhân lúc mẹ không có đây Tốt nhất cha nên thành thật nói cho con biết Có phải cha lén nuôi vợ bé bên ngoài không ừ, ờ, Thôi được rồi ờ, Cha nói thẳng con biết nè rồi Cái chuyện với vợ bé này thì uh, Dạ con nghĩ tới mấy lần rồi Kế hoạch cũng tính rồi nhưng mà cha thật sự chưa làm Vậy cha xây Amnico đó rốt cuộc để làm cái gì Ừ, ừ Thì cha làm công đức cơ mà ừ, Thôi được rồi Cha nói thật cho con biết Nhưng con không được nói với mẹ con Phụ nữ hay suy nghĩ lung tung lắm Ta và vô đại sư thái đó Chỉ là bản thân mà thôi Ta thấy bà ta rất tội nghiệp Nghèo khổ Vậy cho nên ta mới xây Amnico cho bà ở Thật vậy sao Vậy hai người trước của có quan hệ gì <laughs> Cái đâu có quan hệ gì đâu Tuyệt đối không mà Ồ, bởi vậy con mới nghi Sao cha lại thích lão Nico đó được chứ Đúng rồi con nói rất đúng Làm sao cha thích được chứ Bây giờ con nói vậy Mà không lo làm ăn lại đi nói mấy chuyện tào lao này hoài Đi lo buôn bán đi Dạ được Mm-hmm. sẽ tới Tôi chờ ông lâu lắm rồi đó Dĩ nhiên ta phải tới chứ sao Ta cố tình chửi bà đó nghe chưa Ai biểu bà nói với con trai ta đi Amnico là do ta xây Ông còn dám nói nữa Thằng con trai cưng của ông hôm nay dẫn Trần Quang Huy tới ngắm A Tú Còn trực tiếp nói muốn cưới nó Nè nếu để tên Hải Diêm Dương biết được Con gái ổng bị người ta bắt đi mất Ông nghĩ có phải chuyện này rất nghiêm trọng hay không đây Nhỏ tiếng chút đi diêm dương có dính liếu đồng đã ra ngoài rồi Thì cái chức tri phủ đại nhân này không thể giữ được nữa Mà cái đầu cũng rớt xuống đất luôn uhm. Nghe nói Đài Loan có rất nhiều hải tặc Không ai dám tới đây để làm quyện lệnh 20 năm trước Không ngờ một tuần tra cửu phẩm như ta lại chiếm chỗ khuyết này Không liều thì làm sao ngóc đầu lên được Như vậy mới đúng là quan tâm diệu tổ chứ Tiểu thư cẩn thận Đại nhân cứu mạng Hải tặc tới rồi Hải tặc Đâu đâu hải tặc đâu Hải tặc đâu Đại nhân Có hải tặc đang đuổi theo chúng tôi Hải tặc hả Làm gì có Có ta đây rồi Hai người không sợ nữa Đa tạ đại nhân Đa tạ đại nhân ờ, Mà hai người nói ai đang đuổi theo Là Hải Diêm Dương Liêu Vĩnh Thắng Xui quá trời vậy tao bỏ tiền mua tin tức rồi nói con đường này an toàn nhất mà không ngờ như vậy mà cũng gặp phải hơn nữa còn là tên ghê gớm nhất nữa đúng là đen quá mất rồi ừ, thua người không thua trận cứ liều đại coi sao một tên hải diêm dương nhỏ bé đó còn lâu ta mới sợ vừa rồi hai người mới nói Hải Diêm Dương đang đuổi theo Sao tao không thấy Ê, Đừng có sợ Ta là Lưu Vĩnh Thắng <laughs> Tên quyền lệnh mới nhậm chức nhà ngươi Làm quan không sợ chết Có phí khách lắm đó Mấy đâu Bắt tên hải tặc này lại Dạ, dạ. dạ. Thì ra ngươi cũng là thứ cẩu quan sợ chết Nếu Quỳnh dám giết cổ Tôi sẽ chết chung với đứa con trong bụng của tôi luôn Mỹ Phụng à Muội mau đứng dậy đi Ta biết là muội còn yêu ta Tại sao muội thà là chết Cũng không bằng lòng đi theo ta Tôi đúng là có mắt như mù Mới đi yêu tên Hải Dương Dương giống như huynh Bây giờ tôi đã không còn mặt mũi trở về nhà mẹ nữa rồi Nếu huynh còn ép tôi trở về với huynh Tôi sẽ chết cho huynh coi Muội đừng làm như vậy Được Được Chuyện gì ta cũng hứa với muội Dạ sẽ ra rồi thả mạng Đừng giết tôi mà Tôi không cần làm quan nữa Ông cần làm quan nữa Không những ta muốn ngươi làm quan Ta còn muốn ngươi làm quan lớn ừ. Sư phụ, bài tập vừa nhiều vừa khó Người có thể viết giúp con không? Được thôi, nhưng mà con cũng phải giúp ta làm một chuyện Là chuyện gì, vậy? Taxi giùm ta đi <gasps> Taxi. nhưng mà mũi của ta vẫn còn rất ngứa Sư phụ, mũi ở trên mặt của người Tụi con taxi xì người dễ như vô ít rồi <laughs> Vậy là đúng rồi Làm bài tập cũng giống như taxi vậy thôi các con phải tự mình viết mới có thể hưởng thụ cái lợi của học vấn. Nếu như ta viết dùng các con, học vấn sẽ trở thành hưởng thụ của ta rồi. À, thì ra là như vậy hả? Ăn cám trả vàng, thi ân đồ báo. Người thầy ta chăm sóc mỹ phụng đàng hoàng. Ta bảo đảm sau này, chỉ cần là nội hạt của ngươi tuyệt đối không có hại tặc. Nhưng mà, nếu như cổ và đứa bé trong bụng có chuyện gì sơ xuất, ta sẽ giết cả nhà ngươi để trốn theo, nghe chưa? Nghe chưa ừ, Dạ nghe, nghe, nghe rồi Trong này có một lá hắc lệnh kỳ Bảo đảm sau này cho dù ngươi đi tới đâu Ta cũng dám chắc ngươi bình an vô sự ừ, ừ, Là ta Là ta Quynh đừng qua đây Mỹ Phụng à Ta đi đây nếu như muội chịu tha thứ cho ta Thì kêu tên cẩu quan này Tới bờ biển Phất Hắc Lệnh Kỳ Ta sẽ trở về thăm muội Quỳnh cứ đi đi Từ nay về sau Tôi sẽ ăn chay niệm Phật Hy vọng Quỳnh sớm ngày tỉnh ngộ Đừng giết người nữa <sighs> 20 năm trước Ta đã cất ngôi miếu này cho mấy người ở Không ngờ là Sau khi Mỹ Phụng sanh ra A Tú lại chết vì sanh khó. hmm. Hai mươi mấy năm nay Ngày nào ta cũng thom thóp lo sợ Sợ hãi Diêm Dương trở về tìm ta để báo thù Cũng tại bà hết Ta đã dặn dò bà rồi Mà không được để người khác biết A Tú vợ tới đây Để bây giờ để người khác thấy rồi Để còn đồn đại A à, Tú là để nhất mỹ nhân cái phủ thành này Bây giờ lớn chuyện rồi mà thấy chưa Nè nè nè nè nè nè Ông đang nói cái gì vậy hả A Tú là người có phải chó đâu Tại sao nó không thể ra ngoài Giả lại nó còn phải lấy chồng sanh con <laughs> Lấy chồng sanh con hả Nếu như lấy nhầm người cả nhà ta chết trong tay bà Lấy làm người hả Cũng đỡ hơn tôi già lụm khụm chờ chết ở đây Nhớ khi xưa Tôi cũng xinh đẹp trẻ trung như ai Còn bây giờ Lại phải ở đây làm ni cô Đúng là bất lực mà Bà có gì bất lực đâu Còn có ta chăm sóc cho bà mà Tôi chờ câu này của ông đó hey, Mà hãy Diêm Dương này Ngày nào mà chưa chết Thì ta không biết phải nuôi các người lớn cho tới khi nào nữa đi Nè Tiền sinh hoạt tháng này á Hả Ý ông là chăm sóc kiểu này sao Giờ sao Chết phải không mà phải biết là đệ tử của ta giữ tiền chặt quá Ta có được chút tiền này đã nhiều lắm rồi Nếu bây giờ không cần ta cất vô nghe ê, Tôi tên vô nại không phải vô não đâu Có tiền lý nào lại không lấy Vẫn nhận ừ. Nè đã nhận tiền rồi Thì bà phải làm việc Bà phải nhớ là sau này cho dù con trai ta hay là quan huy Tuyệt đối không để được bọn chúng dính líu tới A Tú gì hết biết chưa Được rồi tôi biết Thôi à, được rồi giờ ta đi à Ê, đại nhân Rồi ờ, chuyện gì nữa Tôi sống ở đây có một mình Chỉ quen biết một người đàn ông là ông Ông không thấy tôi rất đáng thương hay sao Ờ, có chứ Đúng là rất đáng thương Nhưng mà ta chỉ cần nghĩ tới cái tiền riêng hàng tháng của ta Đều bị bà lấy hết Ta thấy mình đáng thương hơn bà nữa ừ, Thôi làm ơn tránh qua dùm cái đi, tránh qua đi ừ, ừ. Đại nhân à Hò